Người tuổi dần năm nay là cái tuổi mà nó liên quan đến cái vận hạn thái tuế. Người ta nói rằng là người tuổi dần năm nay tức là thái tuế, tức là cũng là phạm phải thái tuế sẽ có rất nhiều những cái biến động xảy ra và đặc biệt là những tình huống bất lợi về tài lộc và sự nghiệp. Cho nên thành ra là những cái vấn đề liên quan đến thái tuế của năm nay thì người ta nói rằng là thái tuế kiên, thái tuế tỷ kiên phạm phục gâm đúng không ạ? Kiêu thần áp tài khốn diêu tăng hỏa vượng, bát bạch, giải khốn cục, mọi sự phát triển vận ổn tiến. Câu này muốn nói rằng là sang năm thì do là vào vận tỷ kiên và kiếp tài cho nên là sự nghiệp và cái tài lộc cường do là bát bạch nó đáo vào cái phương này cho nên thành ra là cái sự nghiệp và tài lộc của người tuổi dần sang năm thì cũng không mấy đáng lo ngại tuy nhiên vấn đề về sức khỏe và vấn đề tình cảm tôi nói ở đây cái đoạn này tình cảm tức là tôi nói đến nhân duyên tôi nói đến gia đạo tôi nói đến cái cảm xúc của anh chị và cái niềm vui của anh chị đối với cuộc sống đúng không ạ thì tôi nói gọi chung là vấn đề tình cảm cho nên là tuổi trẻ thì có xu hướng đặt tình cảm cho lên trên cho nên là năm nay bạn bè đồng nghiệp sẽ có dễ xảy ra những biến cố mà và xảy ra những cái trường hợp mà tình cảm mà dễ mà phân ly tức là do là cãi cọ bạn bè là dễ có tức là dễ xảy ra mâu thuẫn cho nên là những cái tuổi dần năm nay là chúng ta sẽ phải uh, chịu khó lắng nghe và chịu khó mà dằn dằn dìm cái lòng của mình lại không nên là quá vội vàng nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái mối quan hệ của anh chị năm nay thì có văn xương là cái sao chủ cái việc học hành cho nên là cái việc mà may mắn cho cái việc thi cử và sự nghiệp nó tăng trưởng lại có tuế giá đi cùng cho nên việc nâng cao kiến thức của mình rất là tốt thành tích công việc thì được ghi nhận năm nay thì có kiếm tỏa chỉ bồi à, chỉ bối phục thi và nên thành ra là chúng ta phải đặc biệt lưu ý đến sức khỏe khi vào hạn thái tuế thì xung nó là tuế phá tượng nó là cái răng cho nên thành ra là anh chị nên là cuối năm tân sửu tức là cuối năm nay hoặc là đầu vào ngay đầu năm nhâm dần thì những ai mà kể cả không bị răng làm sao cả cũng nên đi nha sĩ bởi chúng ta muốn tương tác vào trong cái phần răng có thể lấy chi cao răng cũng được thì uh, lấy cao răng thì cũng là cái hình thức để mà chúng ta tương tác vào cái bởi vì cái sao tuế phá trong tử vi ấy, thì nó tượng là cái răng Đó, cho nên thành ra là chúng ta sẽ uh, thực hiện cái việc là chỉnh nha hoặc là lấy cái cao răng có thể mà chẳng may mà trong lúc chỉnh nó mới chảy máu thì cũng chẳng sao cả đúng không ạ bởi vì như thế nó lại uh, hóa giải đi cái huyết quang trinh sát đúng không ạ và ngoài ra thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc mà lấy máu để tránh cho cái họa của bạch hổ và cái phi liêm tức là lấy máu ở đây gọi là xét nghiệm ở đây có melantech ấy đơn vị xét nghiệm máu để kiểm tra xem là đợt này là rượu bia uống đủ đô không ấy men gan mỡ máu thế nào ấy đúng không <laughs> thì kiểm tra thì chúng ta bằng việc lấy cái kim chọc vào thịt để lấy máu ra thì không để mà tránh cho những cái họa liên quan đến tai nạn